Các con học sinh thân mến, các con vừa chơi một trò chơi khởi động và qua trò chơi vừa rồi, qua cả phần kết luận cô đưa ra, các con đã hiểu được phần nào về câu khẳng định và câu phủ định. Và sau đây là phần luyện tập thực hành để cho chúng mình hiểu rõ hơn và có thể vận dụng vào trong đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 1. Trả lời câu hỏi bằng hai cách Hai cách ở đây chính là các con sử dụng câu khẳng định hay là câu phủ định để trả lời cho lần lượt từng câu hỏi. Cô có các câu hỏi sau đây. Em có đi xem phim không? Câu B, em có thích học toán không? Và câu C, em có ăn cơm bây giờ không? Yêu cầu của bài là các con sẽ trả lời lần lượt từng câu A, B, C bằng hai cách đó là cách thứ nhất các con sử dụng câu khẳng định, cách thứ hai các con hãy sử dụng câu phủ định để phủ nhận lại điều đó. Các con đã hiểu rõ nội dung của bài chưa? Cô sẽ dành cho các con 3 phút để hoàn thành bài tập này. Xin mời các con nhấn nút tạm dừng và chúng ta hãy chú ý thời gian chỉ có 3 phút thôi nhé. Xin mời các con. Các con thân mến, 3 phút đã trôi qua rồi. Các con có hoàn thành được cả ba câu A, B và C không? Nào, cùng với cô kiểm tra lại đáp án của mình đã đúng chưa nhé. Với câu A, câu hỏi là em có đi xem phim không? Các con trả lời bằng hai cách là như thế nào?